Em ơi bao lâu mới đến ngày mai Đêm nay thật sự là chỉ quá dài Đường về một mình chẳng trọn em mãi Như đường mình đi mãi đây Trong vào đôi môi mềm mại ấy Cảm xúc lâng lâng ngất ngây Tình yêu như một ngàn hương hoa đang tỏa trong tim mái Đôi chân anh muốn quay bước gặp em Tay không lại để giây phút nào Dù chẳng còn mặc được với ai đó Em đặt ngàn giờ đám đông Nhưng với anh là tình thú lắm nhà anh không thật xa mới đây mà anh đã thấy trong vắng tương tự bởi vì em là em là tinh thần may mắn em là sao trời rơi sáng có em anh nào đâu dám mơ dẫu cho với tình yêu chưa vết thương của em vẫn còn ngày mai Em nói thật sao là chưa quá dài Đường về một mình chẳng còn em mãi Như cùng mình ngày mai đây Trong vào đôi môi mềm mại ấy Cảm xúc lâng lâng ngất ngây Tình yêu như một ngàn hương hoa đang tỏa trong tim anh Đôi chân anh muốn quay bước được em Anh không lỡ đi giây phút nào Dù chẳng còn mặc biệt với ai đó Em nhạt nhòa giờ đã nguồn cảm hứng ta thần may mắn em là sao trời rơi sáng có em anh hầu đâu dám mà dẫu cho với tình yêu chưa vết thương của em vẫn còn đừng lo anh đợi mà em mãi bao lâu mới đến ngày mai đêm nay thật sự là chưa quá dài đừng về một mình chẳng còn em mãi mà được với ai đó em đặt bờ giờ đám đông nhưng với anh là tình thu giặt lối anh trong sương mù em giống như nguồn cảm hứng đánh tạo ra tất cả em sẽ bao lâu mới đến ngày mai đêm nay cứ sao lại trôi quá dài đường về một mình chẳng còn em mãi